根叶。 And đòn phàm giới bồ I waited. Phần sớ hồ niệm nói kinh này xong đưa phật đồng gia thoát ngàn tháng cần sự nữ những người tu hành đắc đạo lại thấy các vị đại bồ tát dùng các món nhân duyên các lòng tin dạy các loài tướng máu mà tu hành đạo bồ tát lại thấy ca đứng văn nhập niệm bàn lại thấy sau khi ca đứng văn nhập niết bàn đem xa lời của phật mà vẫn chẳng tha băng bãi bao khi ấy ngài di lặng bồ tát nghĩ rằng hôm nay đơn thế tôn hiện thần biến tướng vì nhân duyên gì mà có điềm lành này nay đức phật đứng nhập chánh định Việc biết này nên hỏi ông lùng đô an kỳ kéo tỳ kéo ni cần sở nam cần sở nữ và cán trời đồng quý thần vân vân đều nghĩ rằng tướng thần không sáng chói của đức phật hiền đây nay nên hỏi ai bây giờ ngài di lặng bồ tát muốn giải quyết chỗ ngài lại thế tam niệm của bốn chúng tỳ kheo tỳ kheo ni cận sự nam cận sự nữ và của ca chúng hỏi trời rồng quỷ thần vân vân mà hỏi văn thù sư lại rằng vì nhân duyên gì mà có tướng lãnh thần thông này thờ phong anh trang lớn soi khắp mồ không trăng giữa chàng mài phong anh sáng cắm soi trời mưa hoa mang đà cùng hoa mang cù xa gió thơm mùi chiến đàn vui đẹp lòng đại chúng vì nhân duyên như vậy cõi đất đều nghiêm tình mà trong thế giới này sao điều văn động lên bấy giờ bốn bốn từng có ánh sáng giữa chẳng mài soi suốt thẳng phương đông một muôn tám nghìn cõi đều ánh như sân vàng từ địa ngục ngã về trên đến trời hữu đành trong các thế giới đó cả sáu đạo chúng sanh sống chết của kia đến nghiệm duyên lành cùng giữ thủ sông tại đây đều thấy الأبصار cầu chứng phân đạo hoàng có vì bố thí vàng bà ngọc sang hố chân châu ngọc như ý ngọc xa cừ mã nào Kim cương ta chân bờ cùng coi ta sẽ cổ kiệu can chừng cho bao vui phân hằng kén người hoặc có vì bồ tát xe tứ mà xe máu bao lớn che tán đẹp trao chia dùng bồ thí lại thấy có bồ tát bồ thí cả vợ con thân thịt cùng tay chân để cầu vô thường đau lại thấy có bồ tát đầu mất và thân thế đều ưa vui thí cho đề cầu chi gửi phần ngài văn thù sứ lại ta thấy ca quấn vương qua đến cho của phần thứ Đạo trần câu lần tông mà mẫn y pha phong hoàng lại thấy Bồ Tát mà hiện làm thì khéo môn mình ở văn ve vui tụng kinh điển cũng thấy có Bồ Tát giống tập như bửu châu đề cầu chứng văn đạo và thấy an văn tử trù vào sức nhẫn nhung bị kẻ tăng thương màng mắng rùa cùng đảnh đầm thái đều hay nhân đưa để cầu chứng phần đạo lại thấy có bồ tát xa rời sự chơi cười và quyến thuộc Phật cùng tăng rừng vườn ra thanh tình bông trái đèo chân xe xuôi chạy cùng ao tâm cung cho phật và tăng cung thi như thế đó các đồ cung tốt đè vui vẻ không hề nhàm để cầu đạo vô chàng nói pháp kinh về dùng các lời dạy dỗ dạy vô số chúng sanh Hoàng Thái vì Bồ Tát Quán Sa Ca Pháp và Tịnh đều không có hai tướng cũng như quán hư không lại thấy hàng phân tử tâm công chỗ mê đắm dùng món diệu tuệ này mà cầu đau vô thường ngài văn thù sư lời lại có vị bồ tát sau khi phần diệu độ cũng dàn xa lời phần lại thấy hàng phận tử xây dựng ca tham nếu nhiều vô số hằng xa nghiêm sức cấp tội nương bửu tham rắn cao đẹp bèo năm nghìn do tuần bền. quần trong mỗi mỗi tam miếu đều có nghìn tràng phan màng châu sen ta xuống chiên linh báo hòa theo cán vì trời rồng thân người cùng với vi nhân hương hoa cùng ký nhà thường đem đến cung gian ngài văn thù sư lại các hàng phật tứ kia vì cung xá lời nên trang trứng tham nhiễu cõi quân giới tự nhiên thù đặc đấng tốn đẹp như cây thiên thù vương hoa kia đang vừa nở phần phóng mộ luồng sáng ta cũng cả chúng hồi thấy nơi cõi nước này ca xưa rất tốn đẹp thần lực của chư phật Trí tuệ đều ý hữu cũng một luồng tịnh quang soi cấm vô lượng cõi chúng ta thấy việc này được điều chưa từng có xin Phật tứ văn thù giải quyết lòng chúng nghi bốn chúng đều mong ngóng nhìn ngài và nhìn ta đứng thế tôn cử chi phóng ánh quang minh này Phật tứ phải tài Phật phong quán này khi Phật ngồi đáo tràng Chừng được pháp tâm nhiều về muôn loài pháp đó ai là sẽ thọ ký bài ca coi phận ca bao rằng trang nghiêm cùng thầy ca đức phật đây không phải ca nhỏ ngài văn thù na buồn chúng và long thân nhìn xem xem ngài đó mong sẽ nói những gì lúc bấy giờ ngài văn thù sư lại nói với ngài di lăng đài bồ tát cung cán vì đại sư các thiên nam tử như chỗ ta sẽ nghĩ thời nay đức bằng thế mưa hoa phổ lớn thôi pháp loa lớn đấng pháp cổ lớn và diễn pháp nghĩa lớn các thiền nam tử ta cần ở nơi ca đinh phân đời qua cứ thấy điềm lạnh này phân kia phóng hào quang đó rồi liền nuôi pháp lớn cho nên chẳng ai biết rằng hôm nay được Phật Phật vì muốn cho chúng sanh đều được nghe bia pháp màu mà tăng cỡ trong đời khó tin theo cho nên hiện đêm lành này Cả phiền nam tử như vô lượng vô biên tăng kỳ kiếm về trước bây giờ có đức phân hiểu nhận nguyện đăng minh như lời ứng cung chinh biến hạnh túng thiền về thế gian giải vô thường trình, điều ngự trường vô thiên nhân sơ phần thế con nhiên nói trên pháp ban đầu giữa rốt sáu ba chẳng đều lành nghĩa lý rất sâu xa lời lẽ kéo mâu thuần một không tạm đầy đủ cả tướng phàm anh thanh bạch Phần vâng, vì người cầu đạo thánh văn nói pháp tư để thoát khỏi sấm già bệnh chết cứu cánh niệm bàn vì hàng cầu quá duyên giác nói pháp mười hai nhân duyên vì hàng bồ tát nói sau pháp ba la mật làm cho chân được yêu nhân và theo Pháp âm đại thừa thường tu hành thanh tịnh đều làm bằng phàm tư thoa trước đã từng ở chỗ nghìn muôn đứa khóa quân trồng cá cội lặng đứng phần nhận nguyện đăng minh lung đỏ nói kinh đại thừa tên vô lượng nghĩa sư gia bồ tát pháp phần sơ hồ niệm ngôi kinh đó rồi vẫn liền ở trong đại chúng ngồi thế ban nhâm vào cành chánh định vô lượng nghĩa thứ thân và tâm chánh đông khi ấy trời mưa hoa mặn bây giờ đừng nhớ lại từ tướng long trăng chân giữa chân mày phóng ra luồng ánh sáng soi khắp cùng cả một muôn tám nghìn cõi nước ở phương đông như nơi đường thấy ở cõi phần đây di lần nên biến khi đó trong hồi có hai mươi ức bồ tát đưa muôn bây giờ đứng phật Phật nói Pháp cho là như trong khoáng bữa ăn bấy giờ trong chúng không có một người nào hoặc là thân hoặc là tâm mà sanh lười mỏi. Đừng vàng tỳ kheo rằng ông đức tăng bồ tát nay kể đây sẽ thành phần hiệu là tinh thần như lai ứng cung chính đàn tranh gian Đừng Phật cho cũng đồng Phật Như Lai sẽ nói kinh đại thừa tên diệu pháp liên hoa. Vào Bồ Tát Pháp Phân Sơ Hô Niệm bây giờ Ngài Văn Thủ Sư Lại Bồ Tát ở trong đời chúng muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng ta nhớ thua quá khứ vô lượng vô số kiếp có phần Nhiều nhờ nguyện năng minh được thế tôn nói pháp độ vô lượng chúng sinh vô số ca bồ tát kiến vào trí tuệ Phật khi phẩm chưa xuất gia có sanh tám vương tử thấy đại tăng xuất gia cũng theo tu pháp hành phật nói kinh đại thừa tên là vô lượng nghĩa trong hàng đại chúng mà vì rộng to bài phật nói kinh ấy rồi liền ở trong pháp tòa xem bằng nhầm chính định Tên vô lượng nghĩa thứ trời rơi hoa mang đà trong trời tự nhiên vang các trời rồng quy cũng vàng đấng nhân tôn tất cả ca cõi phần từng thời văn đồng lớn phật phong sang giữa mài hiền các việc hy hương Anh sàng chiều vương đông muôn tám nghìn coi phân bài sanh tư nghiệp mau của tất cả chúng sanh lại thầy các coi phân cùng cả máu trang nghiêm màu lưu ly phá lê đây bởi phật quan soi lại thấy những trời người rồng thần chúng già con Càng thả khẩn á la đều cung gian phận mình lại cây cá như lai tự nhiên thành phận đạo màu thân rất đèn màu như trong lưu ly xanh hiện ra tượng chân kim thế tôn trong đài chúng dày nói nghĩa thâm diệu mỗi mỗi ca coi và chúng giữ tình giới dường như dình châu sáng lại thay các Bồ Tát. Bồ Tát trì pháp thường diệu của Phật Phật nói kinh pháp hoa cho chúng vui mừng rồi liền chính trong ngày đó bao hàng chúng trời người ca pháp nghĩa thần tướng đã vì cản ông nói nay ta giữa đêm này sẽ vào cõi niết bàn phải môn lòng tinh tấn rời cản sự buông lung quần rắn có làm ứng kim được lần ca con của phần thải nghe phận sắp nhầm về phải đều lòng buồn khổ phận sao gấp về quậy đấng thánh chúa phạm vương an ủi vô lượng chung đều lòng ta diện đồ các ông chớ lo sợ đức tăng bồ tát đây tâm đã được không đây sẽ thành phận tên nhiều là tinh thần cũng độ vô lượng chúng đến đó phần diện đồn như củi hên lửa tán chia văn ca phá lại mà thấy vô lượng pháp thì kéo thì kéo ni số đông như hàng xa lại càng thêm tình tấn để cầu đạo vô thường diệu quang Phật Pháp Tạng trong tám mươi tiểu kiếp rộng nói kinh pháp hoa tam vị vương tử đó đường nhiều quán dạy bá vững bền đạo vô thương sẽ thay vô số phận cũng vàng cán phận công thuận theo tu đại đạo nói nhau đặng thành và chuyện cứ thoa ký nhau đặng phần rõng sao cả hiểu là phần nhiên đặng đạo sứ của thiên tiên đồ thoát vô lượng chúng nhiều quan pháp xưa đó có ngược người đệ thân tâm thường cứ biên chế tam nơi danh lợi cầu danh cầu nhân cũng tu cá nghiệm lành được phai bồ so bồ cung vàng ca đứng phân thuần theo tu đại đạo đủ sáu ba la mờn nay gầm đấng thích ca sau đây sẽ thành phần hiểu rằng phật di lăng trong đồ hàng chúng sanh số đông đến vô kia duyên đồ lời biếng đó là ngài còn nhiều quan pháp xưa nay thời chính là ta ta thấy phận đăng minh điềm sang trước như thế cho nên biết rằng nay Phật muốn nói pháp hoa tướng này như điểm xưa là phương tiện chấp thái mong lòng chàng Phần sẽ rơi nửa qua đầy đủ người cầu đạo ca người cầu ba thừa nếu có cho nghi hối phần sẽ giúp trừ cho kiến hết không còn thường nhiều pháp tụng nói kinh điển này đời ác khao chúng sinh căn lành càng yên nhiều kẻ tăng thường mạng tham lời dưỡng cung vàng thêm lớn căn chẳng lành xa lìa đạo giải thoát dầu khó có thể giao hoa chúng con sẽ khởi xứng nhận lớn đọc tụng kinh này Trụ trì dài nói biên che dùng các món cũng vàng cho đến chẳng tiêu thân mình lúc đó trong chúng có năm trăm vị a la hán đã được thù khi đồng bánh văn rắn Ngài có bất hồng và vô hồng tám nghìn người đã được thuộc ý đông từ chỗ ngồi đứng dậy chăm tay hướng về phía phần nói lời thề rằng thế tôn chúng con cùng sẽ ở cõi cá rộng nói kinh này vì sao? Vì người trong ba nhiều điều tệ ác lòng tăng thương màng công đứng càng mong dẫn hờn qua bãi tâm không chân thần khi đó gì của phật là đại ái đau thì khéo đi cùng chung với bậc hồng và vô hồng thì kheo ni sao nghìn người đồng chim ngưỡng dung nhàn của Phật mắt trắng tám rơi bây giờ thế tôi الأقلام gian bây giờ mẹ của la hầu la là bà giá du đà la thì kéo đi nghĩ rằng thế tôn ở nơi trong hồi tu ký điên chẳng nói đến tên tôi phần bảo bà la thế con đạo chớ làm ác ôm trời người chúng con nghe thù ký lòng an vui đầy đủ ca vi tỳ kheo ni nói kệ đó rồi bạch phật lăng chúng con cùng có thể cõi nước vương ca rong tuyên nói kinh này bây giờ đến thế đó nhìn tạm ứng na do tha vì đại bồ tát can vì bồ tát đó đều là bậc bất thôi chuyện truyền pháp luân vấn thôi được các pháp thống trì liền từ cho ngồi kinh này thời chúng ta sẽ như là vòng dài rộng tuyên nói pháp này Trạm về đó lại vì nay đứng phần vâng yên lặng chẳng thấy dày bảo chúng ta phải làm thế nào lúc đó các vị Bồ Tát kính thuận ý của Phật và muôn tự thỏa mãn phước nói lớn tiếng mà phán lời thế rằng thế con sau khi nhớ lại việc độ chúng con đi dám vòng qua lại cấm mười phương thế giới hay khiến chúng sinh biên chép kinh này thủ trì đồng tung giải nói nghĩa đó như chân chính đúng như pháp mà tu hành như thế đều là chứng quy thân của phần cuối mong đức thế tôn ở phương khác xa giữ gìn cho từng thời càng vì bồ tát đều đồng tiếng mà nói tề đăng cuối mong phần đạo kinh rẽ trong nhân gian vì ham mưa danh lời nói quan cho bạn nghĩ được người đời cung kính như lộng phong là hãm người đó mà lòng ác thường nghĩ việc thế tôn giả danh á luyện nhã ưa nói lỗi chúng con mà đời vì muốn cầu danh tiếng mà giải nói kinh đó thường ở trong đài chúng vì muôn pha chúng con đến quân vương quan lớn bà la môn cư sĩ và chúng tiền rằng các ngươi đều là phần lời kính mạng dường ấy đều sẽ nhận thù đó trong đời ả kiếp trường nhiều các sự sợ trên quy dư nhập thân kia măng rùa hủy nhục con chúng con kính tin phần sẽ mặn giam nhẫn nhục vì để nói kinh này nên nhân ca nguyện khó con chẳng mến thân mền chi tiết đạo vô thường chúng con ở đời sao hộ trì lời Phật dặn thế tôn từ nên biết tỳ theo án đời trượt chẳng biết phân vương tiên tùy cơ nghi tháp các điều án như thế nhớ lời phận dặn bao đều thế nhận việc đó các thành xóm làng kia có người cầu phạm con đều đến chỗ đó nói pháp của phần dặn con là sư của phần ở trong chúng không sợ con sẽ theo nổi xin phận an lòng ở con trước thế con mười phương phật đến nhóm phán lời thề như thế phần từ rõ lòng con kinh diệu pháp liên qua phiền thứ từ ôm châu đi làm thuê mướn được chúng ít cho là đúng nơi cao nguyên đạo viên chỉ cầu suối nhân cùng quả đồng nói pháp mau y căn cầu nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát năm trăm đệ tử thù ký chứng quả phật pháp phật đã bữa võng ra trước ngài thuyết hỏi căn nguyện Vì Pháp cầu Thầy hiện nghe diễn trên nhiều liên Nam Mô Quá Thứ Đa Bửu Phật Nam Mô Quá Thứ Đa Bửu Phật Nam Mô Quá Thứ Đa Bửu Phật